Chào mừng mọi người quay lại kênh à, Người lao động HN của mình nhé Hôm nay mình làm một cái video ngắn để so sánh hai con à, trong cùng phân khúc Thứ nhất là con DDG 400 và con DDG SB3 Về hình thức bên ngoài ấy, nếu mà nhìn qua ấy, là mọi người thấy là kích thước là như nhau này kích thước là như nhau thứ nhất là mình nói về con FB3 nhé FB3 thì là cái mâm của nó là màu trắng màu trắng này còn cái mâm của con 400 thì nó là màu à, màu đen viền trắng có logo đây có đấy cả hai con thì đều có gain phần 2 phần mid và phần low filter đấy cái tempo của hai con này là xem xem nhau nhưng mà con f 3 nó làm ở góc trên bên phải khoảng hơn 400 thì nó sẽ giảm xuống dưới ở cái phần mixer ở giữa thì xem xem nhau con 400 này cũng để Q ở giữa nhưng có cái đặc biệt đấy là con 400 này này cái phần effect nó chuyển sang bên góc phải rất là tiện nó giống như một cái mixer DJ chuyên nghiệp nó tiện tay này bị xoàn hơi xịt mũi các bác thông cảm nhé ở cái phần phát này mình so sánh này hơi sát với mọi người này bên trái là FB3 bên phải là 400 thì đầu tiên đều có hot kill ở con um, FB3 thì nó sẽ là FX Fader Pass cái này là trà và sample thì cái con SB3 này nó dùng nhiều cho những bạn chơi chơi chơi trà đĩa hơn vì nó dùng phần mềm Serato Live còn con 400 này này hot cue này bit loop này bit jump này và sample thế là nó chỉ cái sample với cái hot cue này là là giống nhau còn khác nhau là con 400 này sẽ có bit loop và bit jump còn con này sẽ là FX fader và pet à, flash trả đĩa cái loop của cái con um, con con 400 um, này thì là nó ở trên in nào ở trên này và cái loop của con fb 3 thì nó sẽ ở dưới đấy cái cạnh cái chữ vai nổ đấy, auto lock <coughs> cái đường cắm headphone của con FB3 và con 400 ờ, thì đều là đường 3,5 đều rắc 3,5 hết mọi người thấy không cái ao thì vẫn là ao hoa sen thôi nói chung hai con này là hai con trong cùng phân khúc nhưng cái mục đích sử dụng thì tùy mọi người ví dụ như mọi người thích chơi xe tô thì lấy con FB3 còn nếu chơi Recobook thì chọn DJ 400 <coughs> xem còn gì nữa rồi hai con nói chung là đều có sinh hết á mấy con con trâu thì gần như con nào có sinh ấy khác là nó làm nút khác nhau như con 400 là mắt nút master sinh ở trên góc trên này còn con S3 làm ở dưới nói chung ấy là cái khác nhau cơ bản là cái phần mềm một con là dùng Recobook có ghi rõ luôn cái logo Recobook này là con 400 và một con là dùng Serato đấy ghi rõ luôn này. giá thì ta mới xem xem nhau thôi Facebook thì à, thì nó thông dụng xe tô này hợp với mấy cái bạn chơi à, thích chơi trà trà rồi là hip hop cái ờ, mắt cái đèn đèn đèn ao này master này ở con ờ, SB3 là nó nó cạnh ngay luôn cái fader còn con 400 này thì nó ở trên nó giống một cái mixer ờ, DJ chuyên nghiệp hơn nói chung theo mình thì cả hai con này đều ok tùy mọi người cái cái mục đích sử dụng pick của con à, FB3 tôi làm góc trên đứng FB2 À có một cái khác nữa nhá Đây con FB3 này có thể chơi giả lập từ 4 deck Này con deck 4 này Này deck 3 này Cái con 400 à, sẽ không có không có cái đấy Còn về kích thước này Hình dáng là xem xem nha Cân nặng như nhau đường ao để cao à, hoa sen như nhau nên mình vừa quay sơ sơ à, hai con <coughs> nếu mà bạn nào thấy có cái khác nhau tính năng nữa thì mọi người comment ở dưới cho xôm để mọi người cùng tranh luận cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video và đừng quên ấn like ấn sub và chia sẻ giúp mình video để mọi người biết nhiều hơn đến cái video này nhé 我没讲，嗯。